Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Vincook cùng vợ bếp nha Hôm nay Vincook sẽ giới thiệu cho cả nhà món ăn rất là quen thuộc ở Việt Nam đó là món hộp bình lộn xào me các bạn, rất thơm và ngon với lõi vỏ ờ, hộp bình lộn giòn bên ngoài các bạn nha ăn là là lớp hộp bình lộn ngọt ngọt bên trong cùng lớp me nước sốt me rất là ngon ngọt chua chua cay các bạn rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có là năm quả trứng hộp bình lộn nha rồi 10 gram 20 gram gừng à, cắt mỏng và một lít nước các bạn nha rồi mình sẽ bắt đầu mình sẽ luộc trước à, hộp bình lộn cho nó chín các bạn nha thì đầu tiên mình sẽ cho cái nồi mình sẽ cho gừng và mình đây cho nó thơm sau đó mình sẽ cho nước vào và mình sẽ cho hộp bình lộn và mình sẽ nấu vào nha đây là một trong những cách luộc hộp bình lộn à, vừa thơm và vừa khử mùi tanh của hộp bình lộn các bạn mà ăn vào á nếu bạn nào ăn hộp bình lộn, bình lộn không nha thì có thể dùng cái này để mình luộc thì hột lựu rất là thơm các bạn ăn vào sẽ có mùi thơm gừng rất là ngon các bạn nha đó đây là một do trong những cách mình giới thiệu các bạn luôn tức là mình dù mình làm hột bình lộn xào me nhưng mà mình vừa chỉ các bạn họ mà làm hột bình lộn luộc hột bình lộn chiên giò hột lộn xào me luôn ba trong một luôn các bạn nha rất tiện lợi luôn và nguyên liệu xào me chúng ta sẽ có là 10 ml nước mắm các bạn nha rồi 10 g bột ớt à, ok tăng lên rồi này là đậu phộng rang các bạn mình đã để sẵn lên 10 gram luôn với uh, uh, 50 gram đá đau răm các bạn nha ở 10 gram me lát mình sẽ ngâm nước nóng rồi 3 ra hạt nêm 1 gram muối 5 gram đường cùng với 5 gram tỏi và 5 gram hành tím ngâm sẵn các bạn nha cùng với 20 gram bột chiên dầu hoặc là bột năng các bạn nha rồi bây giờ mình sẽ cho nước sôi vào à, cái me đó lấy hồi nước me sẽ tan các bạn nha đó mình sẽ lấy phần nước me này hòa với cái nước của cái ờ, hộp mì lộn á lúc mình là ờ, luộc xong đó bạn nước mình là mình bóc hộp mì lộn ra đó, nó nước mặt hộp lộn mình sẽ trộn chung đó. ok và sau khoảng 20 phút trôi qua thì hộp lộn là chín rồi các bạn ơi mình sẽ vớt ra các bạn nha ngâm qua nước lạnh sóc nhiệt sau đó mình sẽ bóc bỏ các bạn nha hộp lộn này bạn nào mà ăn kiểu luộc rất là ngon các bạn nó nhiều khử mùi tanh mà ở trong mà ăn vào thứ mùi thơm gừng rất là ngon các bạn nha đó, bạn nào lưu ý bạn nào muốn luộc hộp lộn ngon thì áp dụng cách này nha rồi bây giờ mình sẽ đập ra mình sẽ lột các bạn nha đó cái phần nước không mình lỗ các bạn nhớ giữ lại nha lát mình sẽ vợ trộn chung với nước me để mình xào luôn các bạn Đó. Rồi, cái phần uh, bình luận chúng ta đã, đã, đã lột xong các bạn được 5 quả các bạn nha đó nó mổ lộn và những cái phần mà nước các bạn đó các bạn làm qua đây á lấy phần nước uh, ờ, hỗn lộn lại nha rất là ngọt và thơm luôn các bạn ok và tiếp theo mình sẽ cho hột mình lộn à, mình tẩm qua cái phần ờ, bột chiên giòn các bạn nha à, bột chiên giòn các bạn có thể mua sẵn nha à, còn không có bột chiên giòn các bạn có thể thay bằng ờ, bột năng với bột mì trộn chung cũng được các bạn nha đó, mình sẽ chiên cho nó giòn cái phần à, và ờ, trứng á, lát mình ờ, khi mình mình xào me nó không bị bể nha các bạn nha và ăn vào sẽ rất giòn chiên giòn ngoài rất là ngon các bạn đó đây cũng là một cách làm ờ, hộp bột lọc chiên giòn các bạn nha rất đơn giản luôn đó là cách thứ hai mà nó chỉ các bạn rồi đó rất là tiện nha rồi các bạn cứ cho vào khi mà trứng đã giòn mình dấp vỏ thì mình chỉ mình lấy ra các bạn nha rất tiện luôn ok và bây giờ phần ờ, hộp luộc chiên dầu đã xong bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ờ, nấu để làm một sốt sốt me các bạn nha đầu tiên mình sẽ bắt một cái ờ, chảo và mình sẽ cho dầu vào khoảng cỡ 10 đến 20 lít dầu qua dầu vào mình nha rồi bây giờ mình sẽ cho tỏi vào đó. mình sẽ phi tỏi cùng với hành tím đó. ngâm tỏi non hành tím và mình phi lên đó. sau đó mình sẽ cho cái phần hỗn hợp sốt me cùng với cái ờ, phần nước hơi bị lộn hồi nãy vào các bạn nha ok bây giờ mình cho hỗn hợp nước ờ, me vào các bạn à, cho hỗn hợp nước uh, ờ, hồi lộn vào luôn nha sau đó mình sẽ cho bột ớt vào à, và mình sẽ cho đường hạt nêm nước mắm vào luôn các bạn nha à, mình sẵn cho nó sạch lại mình sẽ lọc vào đây là xong cái phần nước sốt me thôi rất nhanh gọn các bạn Ok bây giờ mình sẽ cho cái phần nước uh, bình lộn vào các bạn nha đó, mình sẽ đảo đều lên sau đó mình sẽ cho cái uh, đâm mình cắt cắt nhỏ các bạn nhỏ vào để tạo mùi thơm các bạn nha à, bỏ nó râm vào giờ sẽ có bị à, à, sốt sốt mà chua ngọt các bạn có thêm cái răm vô rất là thơm các bạn nha ok hỗn hợp đã sạch lại các bạn ơi rất là thơm và ngon các bạn vừa chua vừa cay vừa ngọt các bạn đó chưa kể bộ răm nữa bây giờ mình sẽ lọc qua đây các bạn nha là xong cái phần sốt xà me rồi các bạn rồi bây giờ mình sẽ cho ngược lại không hợp này vào cái à, chảo nha các bạn nha à, bây giờ mở lửa lên và mình sẽ cho à, cái à, bệnh lộ mình đã chiên dầu lúc nãy vào á là coi như xong món ăn rồi các bạn à, rất đơn giản nha ok vậy xong cái món uh, hồng lộn xà me các bạn à, bây giờ mình sẽ cho hồng lộn xà me ra tô ra dĩa ra chén nha rồi rắc hơi là phộng cộng với một chút rau răm đó. vậy là rất là ngon các bạn nha món này à, ăn với bánh mì mà ăn không rất là tuyệt vời các bạn đó. rất tuyệt vời cả nhà ơi rồi chúng ta cùng thức nào wow là xong món không bình luận sao rồi đó cả nhà ơi à, chúc cả nhà cả nhà phúc ghi thư giãn với món ăn này nha rất là nhanh và gọn rất là thơm và ngon các bạn ơi hãy đôi vị tới với món hộp bình luận sao này nhé hẹn gặp cả nhà ở clip sau bye bye